hôm, hôm qua gặp nhỏ con gái chia sẻ facebook má tướng đụng tè à cái đùi con ếch á nó chơi tay không tới tiền nữa nó đép clip lên mặt nhăn như đẻ bài này nó phiêu ác lắm đây là một cái bài này được trên không có cái bài nào như nó hết nó thiệt luôn á cuộc đời tập gym của anh Duy Nguyễn gần hai chục năm có ngực trên không bài nào được như nó tao nói thiệt với mày á có đồng tiền trong xã hội nó khổ nó đánh nó đánh bằng gọi là cái sinh mạng nó bằng sự cố gắng nó đánh độ bằng nỗ lực bán mấy cái này thiệt chứ cái lời cho được năm ngàn What?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 nó không có đúng với cái chức năng sử dụng của dây quấn cổ tay cái dây quấn cổ tay này nè nó phải kết hợp với bao tay g 001 nó có giá trị nó thiệt với bạn luôn á có người tự nhiên quấn quấn vô vậy chi trời thứ nhất khi bạn quấn vô cái này tác động lên da mình không tốt rồi tại nó nặng nó nó chặt nó chặt quá nó làm tổn thương da và mồ hôi nó ra làm tổn thương này chặt miết nè nên để quấn được cái đó chúng ta phải có cái đệm này chúng ta mới quấn được thậm chí thấy cũng nhiều anh em nụ cơ bắp cũng bự bự luôn chứ không phải nhỏ đâu nha cũng chơi vậy đó chắc là quan điểm mà tao đau cổ tay tao quấn thôi Đúng không nè cái bao tay này là quá tuyệt vời này thêm quấn cổ tay nó ok đó cái này là 30 phần trăm công lực của cái quấn rồi nè đó xong mình quấn cái đó nó tác động trên cái này cái phần cái bao tay này nè cái này nó mà là tiếp xúc cho da nó mà là ok nha nên chỗ này á mấy bạn nào đang sơ chơi kiểu đó coi lại giùm đi tập phải có bao tay ông ơi tập mà không có bao tay cầm mà tôi thấy có mấy ông nội vô mẹ tập deadlift nặng để tay không tập cụp cụp cụp nhìn thấy không biết nghĩ gì nữa hôm qua hôm qua gặp nhỏ con gái chia sẻ bút má cái tướng lùng tè à cái đùi vẫn hết á nó chơi tay không tới tay ngựa nó đét clip lên mặt nhăn đẻ trời ơi chi với em anh nói thiệt với em luôn á em đang đi sai hướng rồi hả oh, no. ngẫm đi nè không quấn nè đó bạn cứ ờ, theo uh, ờ, ghim chúa đi chỉ bạn bảo đảm không có lỗi chỗ nào đâu tại ghim chúa là người có trình độ mà chứ đâu phải là cái phường cơ bắp không rồi ăn rồi không mới có đúng không mặc dù cách nói chuyện của mình cũng khá là sốc á thừa nhận thế thôi nhưng mà không sốc không được bạn bạn vô cái ngành này không mấy thằng tổ tre anh anti fan hoài à đúng không hiểu không từ thằng đối thủ anti fan cái thằng đối thủ nó giật dây mấy thằng tổ tre anti cái nào quỷ gì quá vô chửi mình á chửi quá trời luôn 10 chữ sai tả 6 chữ nhiêu ký nè giờ bạn nhìn cách là dư đẩy cho bạn coi nè không sám hồn xanh mặt nữa thôi Trời mấy sống ảo đây 4 kg phải không? Ủa lộn 4 miếng là nhiêu 8 chục gì? Tại sao cái nghĩ vậy? À. Tập châu bò nè One Two Three Four Five Six Lên Test máy đó ba Không có trội vậy nha Ý tôi nói cái máy tôi nó cứng á Đó Quảng cáo mà Để cái đùng vô máy đâu đùng đâu Lên lên lên tại em rồi 100 kg Vô Lên Lên tạ một hai ba bốn năm sáu trăm hai Vô Lên máy này tập không nổi thôi không gãy tay rồi sợ ba thử đi khi mà chúng ta lên mức tạ nặng là chúng ta phải à, trang bị gear cho mấy em nói chung là tay hát là đủ đồ chơi hết á ừ, cái này khó à, cái này phải dễ kéo vô một bước rồi đó cái này thì nó kéo vào vô đúng rồi rồi một kia. nó nhớ nha cái cục chỗ nó phải vô cái lỗ này ok chưa rồi ria thứ hai tao nói trong phòng game mấy em có nhiều thằng làm màu vậy chứ vô để không nổi <laughs> nhưng mà được cái lên hình nó gấu mấy em anh thống ảo mà anh chả có mẹ gì được cái nổ thôi thiệt <laughs> luôn á <laughs> vô không em kiếp đỏ đen chúng ta đến phòng game cũng là kiếp đỏ đen đỏ là được như Duy Nguyễn đen là được như mấy thằng anti fan của Duy Nguyễn 140 kg nha Đó. dùng năng lượng nổ Rietin phosphate Muốn có nó phải nạp ao liếp Còn thằng nào mua hũ tin về uống thì Nó thiệt chứ mày rietin tin uống đó, 10 gram chắc vô được gram Rẻ tiền <clears throat> Một phút mặc niệm bắt đầu không em tất cả là nhờ cái gì quấn của chỏ nhờ cái gì nhờ cái gì ao liếp nhờ cái gì intra hoặc cao nhưng mà cái quan trọng nhất là nhờ tập ở phòng thằng Duy Nguyễn mới có cái máy này ba Cái máy này khó tập hơn máy nãy nha mấy em cái này để dùng trên nhiều hơn mới vô mình đề ba nhuyễn trăm kg thôi trăm kg độc nhất tới xương rồi đó mấy em nên mấy em tập game mà tập nặng á, kiểu gì phải mua son uống nha không có mốt xương tiêu hết vô mấy em đầu tiên phải ưỡn ngực ra cái máy này vô là vậy đó gặp ưỡn ngực ra vậy không bị sai đó sai gì chút nói tập tạ sai mà không chết là đẳng cấp chút anh nói cái sai cho mà nghe chứ mới mới tập vô dính này bảo đảm chặt, chặt cái bạc ờ, hồi nãy bị một cái sai rất là nghiêm trọng đó là sai về trọng tâm em sai về trọng tâm hồi nãy là cái à, ghế này hơi cao nên dẫn tới cái tay của anh nó cao cái tay của anh nó cao mà tạ nó thấp là đang dùng cái lực này ra đẩy là rất là sai nha nè rất là sai gãy gãy của chỏ gãy dai ờ, nha nó đẩy đúng là phải lên như nè đó. đó chúng ta phải chỉnh thấp xuống xong rồi chúng ta vô chúng ta đo đúng không nếu mà mấy em sai vậy mấy em không biết mấy em đẩy ra cái đầu tiên gãy liền đó nó có vẻ nó hợp lý hơn xíu rồi đó nghe tụi em nên nhớ dễ chết người lắm cẩn thận củi lửa tương lai còn dài rồi một hai ba yeah thấy vú như đẹp không đó, do Di tập rất là những cái bài vú rất là tốt ngày xưa vú Di lép lắm nè tự nhiên mở ra thương hiệu THOL ăn rồi tập vú á nó đẹp vậy đó bài này nó phiêu ác lắm đây là một cái bài mẹ ngực trên không có cái bài nào như nó hết nó thiệt luôn á cuộc đời tập gym của anh Duy Nguyễn á gần chục năm có ngực trên không bài nào được như nó nó có một cảm giác đẩy mà nó xoáy xoáy sao thật luôn á từ đùm beo ba beo tới khay bồ không bài nào được với bài này bởi cuộc đời tập tạ bèo giúp phải vô thử đi thử cái đã nghe bài nào đọc thì gì mới mới tâm đắc gì mới sẻ chia tập bài này cảm giác nó vô nó vô ngực tự nó xoáy xoáy xoáy xoáy, xoáy sao á đã lắm em đúng không khi mà tem bị xoáy xoáy sấy sấy vô cái đầu của nó phê gì đâu á má ngực nó vô xoáy xoáy xoáy, sấy má quéo quéo luôn nè nó xoáy từ ở ngoài nó xoáy vô ngay đây luôn nè bây giờ mấy em thấy ngực của anh ngay đây nó đâu có bị nó đâu có bị thừa đâu nó rất là khích nhìn vậy nó mới đẹp yeah. nè nhớ cái tay đẩy ra không phải vậy mà phải về không anh nãy gì làm nhanh men của chú ý không để về không được nha phải về cầm về là chết mẹ nè cầm về cụ chỗ nhọn quắt sau đẩy đủ cầm về gãy tay mà nội luôn nha ông bố cầm vào đây nè đúng đó để cho cụ chỗ mình nó thẳng ra đó xích vô đẩy nhắm mắt lại tự tựa đầu đằng sau dứt chưa tới gần dừng lại hai ba giây cho nó căng thấy mẹ cân ngực luôn xong rồi vô có mấy thằng đẩy ra tới đây à đẩy lúc mà tạ ra đây nó mệt thấy mẹ nó buông cái đụng như đây luôn qua wow, máy bên kia cách đây ba bước chân trong cái hệ máy Selectra ở đây là đây là một cái máy rất là quan trọng khá là quan trọng mà hầu như không có bài nào thay thế được hết á cái bài bend deep không ăn thua nha các bạn đau mày mày đã nói rồi từ nè em sai đi sai cho mày nè em phải mày à, à, à, đi ờ, đi đi tập gym thay bt để làm chi để này nè mấy em cái nữa em đó, đây là cái máy là nó là sự chuyển giao nên tập cuối buổi ngực nên tập cuối buổi ngực trước bài fly còn nếu mà bạn nào không fly thì thôi bài này á là nó vô hai cơ chính á là cơ ngực đau nữa nè cơ ngực và cơ vai sau có lộn xin lỗi bạn tay sau làm đau quá quéo ngực và tay sau khuyến mãi luôn cơ vai nè nhìn nè biết sao đau mày nhìn thấy không nhìn nè cái miếng này nó vô da thịt nào đau hiểu không con kia coi cho mày thấy rõ không nè nghĩ sao chơi miếng này vô da má vô da người phải da trâu luôn trời thấy không thấy không nét chưa focus chưa đó. ông nội cho đầu nè muốn làm đó đầu kéo ra không mày kéo mày vô nè đó mà nhìn cái miếng kia em em mở mắt ra em dọn nhìn luôn ừ facebook đây nè đó nó ok nói tới đâu rồi mấy đứa nói chung là phải tập máy máy này nha tập nặng lại đi tập banh sát luôn tập hắt tập ăn gian tập đủ kiểu hết để cho nó vô cả hai vai hai cơ khi mà nó vô hai cơ rồi các bạn lên tỉnh đó các bạn chơi bài vai sau hay là ổ lộn xin lỗi lộn hoài ta tay sau rất ok nha bây giờ duy làm biến lắm tập mũi tập nhiều cơ mà chừng nào quay lại à, giáo án à, lim body hay gì đó mà chỉnh sao chứ giờ cơm áo gạo tiền mẹ khai trương cái này xong lo tới kia nữa bây giờ ở kia đi máy ốp gạch rồi đó trong năm nay đẩy luôn đó nhìn coi cái này ok chưa rồi ok giúp hát đại thoải mái tập sao xuống thôi à xuống còn ba xuống con tụi mày nó thấy chưa trăm sáu đâu ông nội thêm bên 10 đi em Sẵn tiền quảng cáo Tao nói thiệt với mày Có đồng tiền trong xã hội nó khổ Nó đánh, nó đánh bằng gọi là cái sinh mạng, đánh bằng sự cố gắng Nó đánh độ bằng nỗ lực Bán mấy cái này thiệt chứ Một cái lời cho được 5 ngàn What? Mà phải gán diễn vậy đó Ông mới tập nhẹ nó không mua Khổ vậy đó Tập nhẹ nó không mua Mà mình mướn mấy thằng ở ngoài vô nó đóng lắm em Cách xe rẻ quá nó không nhận nó thôi anh gì ơi tập cái bài này nó gãy tay đi chơi á mà anh trả em cát có một triệu một ngày à. không đủ tiền bó bột thôi làm luôn được cái tập gym máu liều mấy em có thể chơi công thức ba ba tại vì à, ba ba nấu cháo rất là ngon ba ba là một trong những món ăn mà trong nhà hàng nó bán rất là mắc thì ở trong à, tập ngực của mình á mình cũng nên chia công thức ba ba ba trên ba ngang ba dưới đủ Slotry 33 Nhớ ngắn gọn nha Lộn xin lỗi mấy em nữa Trời ơi má ơi lý Leverage 33 Leverage 33 Nhớ nhắc lại nè lý Leverage 33 Hoặc là lý Leverage 332 Nói chung là duy chơi nhiều được á Mà quan trọng là biết làm xiên thôi Hiểu không Đó thì thôi chứ chẳng qua là vay video vì trách nhiệm cơm áo gạo tiền bán ờ, bán mấy cái đồ quấn này nè kiếm thêm thôi chứ mày yên tâm đi nhiều đứa hỏi mua này bà đâm hết hàng rồi hình như hết rồi không mày còn hả chưa gì hết á 90 kg một bên 90 kg một bên nha 180 <laughs> ông nội Ủa bà hẩm à, mấy nào kêu tao nổ địa chỉ đâu rồi Hình như bà hẩm tao nhớ con nào kêu nổ địa chỉ này nhìn nó nói gì ta cái gì nhìn nhìn nhìn mặt tao muốn tán What? đúng rồi chứ con thằng cao mét năm mươi đội chùm ba bố nữa Nani? Ê mấy em Bigo tối nay kiếm tụi nó coi tụi nó đâu nha mấy em Tối nay anh Duy sẽ ăn vào lúc 11 giờ đêm Nhớ kiếm tụi nó vô nha This Sparta! sao bye bye ba ba hai biết sao bài không làm biến gắn cái này nè ông nội ơi quay phim gắn nó hết pin hết pin nha cái máy một đến mất hai á 140 triệu chưa tính lem pin nó sắp hết rồi Canon nữa còn là máy xịn không à. phải tối ưu video thông cảm thông cảm các bạn có thể chơi 333 còn Duy Nguyễn thôi minh họa video 332 đủ rồi lên